và tất cả mọi người là mình à, sẽ tổ chức liên hoan cho bà con ở trên này cái giai đoạn 1 thì hiện tại thì à, mọi người đã bắt lợn và đang à, chuẩn bị là thịt lợn ở vị trí phía đường dưới này thì hôm nay là Giang cũng xin thông báo luôn với các ba anh chị là cái món quà này là của chú Điền Vũ và của một cô ở bên Anh Quốc cô ấy xin giấu tên là có gửi cho Giang là 100 bảng Anh đổi ra là 2 triệu 720 ngàn đồng Vâng, và của chú Điền Vũ là 200 đô à, đổi ra là 4 triệu 6 ờ, ba anh chị nhá để có thể à, ủng hộ cho à, bà con làm một cái bữa cơm là cả bàn là ăn với số tiền là như vậy và tiền quá trình mà bà con làm mình sẽ ghi hình lại xin mời bạn chị theo dõi video nhé Tại thời tiết ở trên này thì à, khá là là là à, nắng đẹp luôn các bạn chị ạ tuy là vào mùa đông có một chút xe lạnh rồi nên à, và hoa đào cho nên mình thấy là cũng chưa nở lắm ở những nơi khác ở trên trạm tấu thì là nở một chút rồi mà trên một con trải này là chưa nở cái bản hàng trắng lừ này một con uh, con lợn và con lợn này uh, nặng là hôm mình cân nên là 89 kg nha các anh chị nhá và tự bà con tự mổ và tự chế biến làm chỉ ấy thôi à, lượng và rượu đó thôi tí cái này bạt che đi trên này cũng bạt tre đi đâu ai linh gì khó rồi ya ya bị ôm bao số chết thì nó bảo tiếng bà chưa nè muốn bị muốn chết rồi chưa bảo à muốn chết rồi ông bảo mình đi không một tiếng rồi lý khang không có bốn không mà không có một tiếng một tiếng không có một tiếng cái này mình bán một không có một tiếng sau khi mà bà con mổ lộn xong thì cũng ờ, thái ờ, đều đặn ướp hết rồi con này mỡ nhiều nhỉ con này con này mỡ nhiều đấy à đấy rồi bạch luôn Cái này rồi đúng không? bà con trên này uh, mình tự làm tự ăn thôi và anh chị nhá không có gì cả hôm nay sáng nay thì bà con đến sớm anh thanh niên số thanh niên làm, rất là đông rồi đẹp phết nhở đẹp đấy là lòng nhất là ấy là đẹp đấy đúng rồi nó có hai đoạn mà có đoạn đột già đấy chứ Thịt canh à? Thịt canh à, làm đi thôi, anh em ăn đi thôi. Thôi anh anh à, ăn nhiều rồi. <laughs> anh ăn nhiều rồi. Một người đó dùng à, cho một người đó chỉ một người đó Thế còn là anh ăn nhiều rồi mà, thịt canh. Mời các chú ra anh chắc là không đủ cho anh em một miếng nữa quá chua không làm cho anh em người một miếng nữa quá có làm đủ không xong lấy một chai rượu đây em chai rượu đây để cho anh em vừa thưởng thức một miếng nước canh là làm luôn mà chén rượu trước đi em bảo xuống thao trên kia kìa của mình ở trên kia ấy và năm năm can rượu mà chẳng đi rượu ở bên này thì à, chị em phụ nữ đang nhặt rau cải cho các anh chị nhá Cái rau cải là rau cải trên này bà con tự trồng được thôi Người mang đến để nấu canh này Đấy. Còn à, chế biến à, món, món ẩm thực thì bà con trên này thì mình cũng bảo chế biến nó đơn giản thôi Thịt lợn như là bà con là cũng luộc Cho nó nhanh đơn giản thì rất là đông mà Số lượng khá là đông luôn Đấy. Phía trong nhà thì mấy chị em phụ nữ là đang bắt đầu là ấy đun bếp để bắt đầu làm rồi đây ghế bên trong vẫn chị là cơm nấu à hay là cơm sôi là cơm nấu chứ đúng không nấu cái này đúng không cũng đổ hai ba cái nồi to hoành luôn đây nồi cơm đây cơm này dành cho chị em phụ nữ mình thấy là đàn ông con trai trên bản hầu như là mọi người là cứ uống rượu say rồi <laughs> xong rồi <laughs> tí là lăn quay ra ngủ thôi chứ đấy rất là to luôn nha rất là nhiều với bản thân mình thì cũng uh, uống rượu thôi ăn cơm mình cũng không ăn được đấy đi đám cưới hầu như là mình chỉ uống rượu uống rượu <laughs> say mình cũng không biết đường về nữa cơm mình cũng không động là đàn ông ờ, thì con trai thì ờ, mình chủ yếu là mồi nhắm các anh thôi cơm này chị, chị em phụ nữ nấu là để cho chị ăn cơm ngồi to đấy thoải mái đấy Chắc, chắc là ở đây với mì dày đi đi nhà, nhà bác tị là nó dọc con đường này ờ, dọc con đường <laughs> dọc con đường à, à, à, ăn được con con đường cái gì ok ok rồi bên kia là theo con đường chuẩn chuẩn chuẩn <laughs> ý kiến bà con mình hỏi vâng. mọi người luôn là mình ờ, nên ờ, sắp xếp đâu thì bà con bảo là ăn dọc con đường thì vì làm con đường ăn mừng thì ok thì mình cũng nghe theo thôi nó cũng là cái không khí để cho bà con thôi sau khi mà mình ăn làm xong ăn xong thì à, mình sẽ họp bà con là tiếp tục cái giai đoạn 2 là ờ, mình nối tiếp lên trên nhà ban chính thì bà con tiếp tục làm sau khi mà mình ấy xong đó dạ. đây dạ, vâng. báo vẫn trời à chưa chưa đến à đây là đây là đây này ba ba trên này à được không khí rất là vui như ngày Tết luôn chỉ bà con đến kia đi lấy được Đó là may Chứ tôi khác thích cái biết cái biết chín búa Chín búa Nhìn đi làm lắm mà ha Người đa số là canh thợ đầu bếp là thợ bản luôn đấy luộc luộc thịt vẫn luộc Đấy, bên kia này mọi người là anh em đang làm món áp chả rán áp chả cầm ai cho mình cầm không chứ cầm số là các bạn chú vậy là béo nhiều mỡ đi không cho mình tên người trả luôn suôn rồi đó cái làm này cái trắng này trắng rồi trắng rồi thấy rồi nói chung là công đoạn làm thì nó hơi lâu dạ. từ sáng mà nhìn nước ở trên này thì bà con à, nguồn nước à, rất là à, sạch luôn lấy tận trên trên trên đồi xuống vẫn thế bên này đang áp chả món áp chả đúng không đấy áp chả đây thịt gà đây các anh chị cả miếng luôn dán lên là chặt băm nên ra nhờ ừ. Mỗi người được một đùi ngon nhở em nhở Nhở Làm mỗi người một đùi đấy ngon đấy Mỗi người một đùi ngậm đây đây này cứ chai rượu cầm thôi <laughs> Đấy Đấy bà con vừa làm rồi mình bảo là Mọi người uống rượu mang lên đây uống được Chia nhau uống Ừ. này bắt ở đâu đấy? Bắt ở Kiêu yeah. Dạ. Mấy con? Ờ, Kiêu tu Ừ

<laughs> Con cupang pisse. cupang pisse det där. Con. Blä. Då mặn quá tầm. Nó là cái một. Nó là biết không. Đây là cái món ờ, thêm nó món lòng mề gà nướng này các anh chị Món này rất là ngon, mình rất là thích luôn Nhưng lúc mà mình hay đi ờ, trải nghiệm ờ, đi cắm trại ấy Đấy, mà mình hay mở vào cái lòng mề miếng rất là ngon cơm thì à, bà con ngồi à, nấu xong hết rồi nay thời tiết à, hơi nắng một chút nên là bà con anh em mọi người là làm cái cái bạt nó lên để cho nó mát để nó mát dâm mát hơn vào trong là làm dâm mát hơn đón thì à, bà con đã chuẩn bị là xếp à, mâm ra dần à, đồ ăn ra dần để mọi người đến rồi các anh chị nhé đây thì chỉ là ăn con đường giai đoạn 1 thôi mà như cái đám cưới luôn các anh chị ạ không cưới nữa con làm bắt cái ờ, làm để cho nó dâm dâm này rồi bàn ghế này chị em này Đấy. món này đơn giản thôi không chị ạ vâng. và là bà con như này là góp vui thôi mình uh, chúc mừng thôi chứ không uh, à, ấy gì cả nên là và tất cả hôm nay thì à, đồ ăn thức uống là bà con tự làm những tự ấy thôi ừ cái cái đó còn mong mình cá hú rồi anh bê bê ra dần à, bê dần à rồi chín được à nhanh nhỉ Một thơm đấy nhỉ rồi thơm đấy chín rồi <laughs> sắp xong rồi anh ờ nhanh mà có chua thì uh, ờ, Đây là nhanh mà mọi người là bảo ban nhau làm nhanh thôi mình làm cho mình thôi mà cháu ít khai chứ ít sang chứ thì họ kia cho ra rồi vui như đám cho mà cháu cho hôn này vui và coi nữa thì chụp chữ lục nữa thì đám cưới họ <laughs> như đám cưới bác già từ tết đây tí <laughs> là loa đây mọi người là hát hò đấy 那个，那个，那个。 25 đó con đắt cái con bạn này đó ta chỉ có ăn mới nhiệt tình thôi nhỉ ờ, không ăn nhiệt tình là làm phải nhiệt tình uống phải nhiệt tình ai cũng thế Còn hôm nay ví dụ anh mà có trái dừa chua đỡ nhá vâng ok nhất trí mà hôm nay là mọi người ai xanh là báo cáo cho em hết cho nên cái lúc cái bắt thì cho cái thịt trái lúc bắt thì cho cái nào cái lâu là chả quạt lâu là ho lâu là ho lâu cái bắt thì đó nóng này nóng ăn nóng hổi thì thôi rồi rất là ngon rồi này hơi này, này hơi nắng một chút thời tiết như đợt trước nó dâm mát thì thôi rồi Đấy, dễ chịu thôi lột tí nọ thì dễ bớt tua như lột tuần nào không là tặng bao biểu diễn cái đấy để chế biến thêm một món ờ, rau sôi rau sôi ở trên ờ, của người đồng bào mình tự trồng được Đấy. <laughs> mình tự trồng được mình tự ăn tự làm thôi nó mới vui hạnh phúc bà đây là à đây rau là bản ờ, ấy chế biến các chị làm xong một tí mình cho vào đấy để nó nóng này rất là hay đây là cơm đúng không ừ. Đấy, thường thì à, các chị em và phụ nữ bọc rất là kỹ vào đây nó ấm nóng này tí nó nó nóng Đấy, hiện tại thì cũng đã đến bắt đầu à, giờ ăn rồi các anh chị ạ sau khi mà xong rồi thì bà con cũng bảo là chủ thôn bảo bà con đến vào ngồi dần đi các chị em phụ nữ ngồi sang bên này cũng được này bên mát này em bố trí một người vào ngồi hết đấy con tí nữa anh em vào Giang cũng à, xin giới thiệu với anh chị tất cả mọi người biết luôn là ngon thì mình cũng không có gì là làm đơn giản thôi với thịt gà và con lợn sáng nay thì bà con đã mổ rồi đấy à, quan trọng là vẫn là cái ờ, rượu hậu trơ của bà con đấy và ít cơm đấy, và, và, và rau gọi là một người giàu người dân hôm nay thì ờ, xuống ờ, ngày này những chung vui mừng con đường ngày hôm nay thì cũng có một số ban lãnh đạo của xã mình cũng mời ở bên bí thư đấy Đúng rồi. rồi cứ vào bên đấy đi. Cứ sắp xếp vào thôi bà con mình từ ờ, ấy thôi, từ làm từ biên từ diễn cho mình thôi. Không mình ngại cả. Thôi đi gọi ờ, các chị vào đi, tại vì hộ dân ở trên này khá là đông. Nên anh chị là nên là mỗi nhà có nhà thì hôm nay có việc bận không không, không đến ờ, dự được để ăn mừng được. Gia đình mình cũng bảo trước là có nhà là hai người nhưng người cũng bận đấy có ờ, nhà thì là phải làm nhà và có gia đình thì phải ờ, đi ờ, vào rừng thì ấy nữa nên là đến được bao nhiêu người thì vui bằng ấy các anh chị nhá mình cũng sắp xếp vào quanh khu vực này thôi vì nó nắng đấy với lại mình bố trí âm âm ở trong nhà nữa à, các bác lớn tuổi trong nhà anh thanh niên chị em mình ngồi giải đây và dọc theo cái bờ hè này thôi mọi người vào đi vào dần đi khí nói chung là rất là đông tí nữa mình đi vào đây thì mình cũng ờ, uh, cũng giao lưu với uh, bà con những người một chén rượu nhỏ nhỏ động viên mọi người cố gắng là ờ, đẹp sang tới ờ, mình tiếp tục chiếu ở bên này nữa ở dạ. ờ, bên này dọc còn mình nhiên bây giờ còn đang vẫn đang chặt thịt gà phía là bên kia kìa Mọi người cứ vào dần đi nhá, chị em phụ nữ vào dần đi nhá Và ngồi rủ nhau vào, rủ nhau hầu chơi đi nhá Bà con nhất là cứ rủ nhau hầu chơi đi Hầu chơi dần đi thôi phía bên này thì ấy, à, thanh niên các anh đang chặt nốt món thịt gà thế còn một ít nữa nữa là xong rồi đấy cứ ngồi giải dọc à, ngồi đông đông đây là rất là vui luôn này đấy là cái không khí ngày hôm nay quan trọng là cái uh, tinh thần mà con phấn khởi để mình cũng cảm thấy vui chúng có loan cái cái chữ vui không còn mạnh chúng bạn cháu lười là chủ bạn cháu lười là đồng chí uh, Giang là làm một con đường cho bản cháu lười thay mặt bà con cảm ơn đồng chí uh, Giang làm cái con đường có lẽ hai đoạn sau khi mà được anh uh, trưởng ờ, thôn là anh Páo anh cũng đã có một gửi lời cảm ơn tới uh, quý cô ba chị Mạnh Thằng Quân trong mọi nước cũng như là quý tính khán giả trên kênh của Giang ấy thì hiện tại thì uh, Giang cũng vào chung vui với mọi người và qua đây thì Giang cũng có một lời mặt bà con ở bản hàng trắng lư cũng như là hôm nay giang có mời các con ban đánh lạo và anh xã ở đây để chung vui với bà con thì giang muốn gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới à, quý cô bác chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ giang và cảm ơn chú điền vũ cũng như là chị ở giới tên ở anh quốc đã có món quà gửi cho bà con để liên hoan cái con đường giai đoạn 1 sau khi mà hoàn thành giai đoạn 1 liên hoan xong thì mình tiếp tục giai đoạn 2 để cố gắng để bảo bà con nhất là kết hợp với các anh ở báo này này để động viên bà con tiếp tục làm mình nối tiếp con đường này lên đến đằng trên thì, à, xin mời cô ba anh chị cùng tất cả mọi người là và ờ, chung vui với bà con và nâng chén rượu với Giang để chúc mừng con đường nhé Thôi nhỉ các bác nhỉ Đây vào thì anh ờ, vâng, uh, ờ, bí thư xã Đấy là cũng, cũng mời anh từ hôm qua chưa rồi à, có chén rượu thì em cũng không có duyên ừ, nói gì hơn và mời anh chén rượu và chúc mừng bà con các bạn ở đây nhá mừng uh, uống rượu tự nhiên mời các bác nhá mừng các hậu chơi nhá và mừng con đường mình đã hoàn thành được một đoạn vâng, vất vả thành công nhá vâng vâng à còn rượu rồi vâng cảm ơn anh rồi cảm ơn anh cố gắng anh nhá cảm bác cảm ơn anh nhá để bảo con đang chung vui là mọi người cũng đang vào dần một chút nữa thì mình sẽ đi ra ngoài kia để giao lưu xem phụ nữ ngoài kia ghi hình cho mọi người cùng xem ở đến loan ngày hôm nay nói chung là không khí vui thì như tết luôn các anh chị ạ hiện tại là bây giờ là 11 giờ 5 phút nhưng các anh chị nhé bạn sang thì, uh, bạn sang là bên cán bộ của xã các anh chị ở ngày xưa là đi lính của mình ấy hôm nay lên đây là gặp anh em một tình cờ cái là rất là vui và qua cái lời chúc của bạn Sang thì à, Giang cũng xin chúc lại là gia đình Sang à, luôn luôn mạnh khỏe chúc uh, riêng uh, bản bản thân của Sang là luôn luôn là thành công trong cái công việc của mình làm đó là làm cán bộ uh, làm đầy tớ của nhân dân à, thôi ok uh, ở đây thì cũng là chân thành uh, thay mặt bà con nhân dân uh, chúng mai nói chung và bà con nhân dân bản trắng mình rất là chân thành cảm ơn uh, cả các bạn cũng đã tạo điều kiện à, để đồng chí Giang à, kết nối với à, tất cả mọi người làm một tuyến đường rất là đẹp lên bảng hàng trắng lừ hy vọng là qua cái lần này lần sau thì tất cả các bệnh nhân đồng quân và đồng chí Giang sẽ tiếp tục là giúp bà con ăn những người và thành nốt cái tuyến đường từ đây đến hết tuần toàn bộ các hộ dân trong bản <laughs> Ôi được đấy rất quá cảm ơn bà Giang rất là nhiều nhá nhưng mà ra là mạnh khỏe đây, ờ, ờ, bà con đang uh, uống rượu thì đang chúc nhau mà Giang cũng chưa đi chúc bà con uh, mỗi người nửa chén hay là một, một, một nhấp nhấp lên môi được thôi vì uh, bây giờ mình cũng đang bận uh, bà con mà đến chúc mâm mình nữa Giang cũng chưa đi được để uh, chúc bà con được uh, thông cảm một chút một chút nữa thì mình xong mình sẽ cố gắng uh, đến mâm nhấp môi bà con một chút để bên bà con quá trình nhé và ờ, ờ, ờ, ừ. có mọi người đến tạo điều kiện cho Ôi, cảm ơn cô nhá à, bớt đến sang tận đây để nâng chén rượu để chúc bà con mừng đây là chi ấy nữa sinh gái nữa cảm ơn chị bạn của cháu đây là cháu đây thôi hai chục cháu hai bà nhá ừ, rồi cháu ơi cô. bí thư đây bà con đến uống bí thư đi xã đi. Chị em một đứa ơi, xin chơi. Có gì riêng. Đây riêng bí thư. Bí thư đi. Hiện tại thì à, mình cũng đã đi chúc à, rượu bà con với người một chút rồi Thì à, mình có mua một ít kem Có gửi cho mấy cháu đây này Chỉ đây một chút thì mình thiếu mình lại gửi tiếp Để cho bà con đấy Nắng hơi nóng, cái này hơi nóng Đóng một người một que nhá Rồi Này Rồi bảy que oh. thiếu một que nữa nhá ôi luôn. đây vừa một que kem nhá đây một này cháu này cháu nhỏ này wow đâu đâu một người một que ok cũng nên đủ không con xấu hổ đấy xí hổ đấy nhở gửi chứ còn còn que nào không cô đó là đây đây đây đây chị đi anh anh này nữa anh vào trong kinh nhân nhá dạ. đấy đồ ok thì ờ, do hôm nay bà con rất là vui thì mình bản sự là hôm nay uống bản thân mình uống rất là nhiều thật sự là khi mình nói không tỉnh này mọi người biết rồi là mình ờ, vừa giải pháp một chút hơi nóng một chút đấy thời tiết mình cô gửi cho bà con đi mọi người một que xem là đủ hay không thì mình lại mua tiếp cứ, ấy, cứ, cứ đưa cho bà con đi cô bóc cho bà con mọi một que không đủ cho chị em một nữa cứ bóc ra đây là mình lấy tiếp Thế tí mình lấy lấy tiếp rồi Không có nữa hết rồi Ở đây hết kem rồi nhá Con là dành cho các cháu nhỏ đây này, Dành cho các cháu nhỏ Đấy mình người lớn thì mình không ăn nữa Thì dành cho cháu nhỏ Đấy là trưởng thôn là phải đi tiếp rượu Tiếp rượu cho em phụ nữ một người là dành cho cháu nhỏ thôi thì bản thân là em không có gì nhiều em chỉ gửi 100 que thôi mà không đủ rất là khó luôn chia hết dòng này rồi tủ lạnh hết kem rồi đấy này nữa này có ngày mai có mình gửi cho các cháu nhỏ trước ờ, okay, mình thương các cháu nhỏ trước ờ. mình nhịn một chút nhưng mà con lên rất là vui này nó chỉ uống rượu tao làm mát luôn Còn thoa thao này của kem thì mà mâm lên một chút chị em phụ nữ ấy không ngủ kem luôn thiếu vui như đám cưới bán rượu thì mình à, đặt thêm 100 à, lít nữa trên đó để cho bà con vui sau đó mình à, tiếp tục ở đường không khí rất là vui cảm ơn nhá mọi người đấy. Ờ, cảm ơn anh nhé vâng vâng đấy là con đến chơi rất là vui đông rồi Để kem này cũng không đủ hết kem à chua hả cho em một cho em bốn mươi anh một trẻ em đúng rồi anh anh đi mua kem về 100 que kem cũng đủ luôn Đấy. hết sạch luôn có thao giả lúc này hết à thôi dành cho con cháu nhỏ vậy không vâng, okay 100 que không đủ à ok anh ạ anh gửi rất bà con ấy rồi anh lấy hết tủ lạnh rồi không còn cái gì luôn vâng bị tư xá thì về rồi không sao đâu nhưng mà ờ, về bạn gửi đi đang thiếu kem á cứ, cứ vui thoải mái thôi à. anh mới thấy mọi người uống là nắng nóng anh muốn mua kem thì giải khát cho mát thôi thôi anh mời mọi người mà nhưng mà không đủ hết sạch luôn bây giờ dành cho các cháu nhỏ này anh muốn mời em không thôi anh à, đi ghi hình đâu anh không muốn anh sai rồi Đúng em thì uống cho, cho em say luôn không cho nghe, em ở đây không phải là em cứu bà con tiếp bà con nên đồng viên bà con cố gắng để hoàn thành à, nhá em, em rồi. cố gắng rồi giúp anh thôi nhá ờ thế nhá ờ, ờ thế nhá rồi rồi rồi rồi bà con hiện tại là đang vui thì có lẽ là giang cũng uh, ghi hình được một đoạn để cho cô bác chị biết là cái tình hình mà con là, là liên hoan như này là mình cũng có một chút kem gửi cho bà con thôi thì có lẽ là giang cũng uh, xin phép được kết thúc cái video của giang ngày hôm nay ở đây thì hẹn cùng các anh chị và tất cả mọi người là ở những video tiếp theo để ờ, cập nhật cho quý các chị chị tất cả mọi người cùng biết nhé và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các anh chị cùng tất cả mọi người cái tôi ít lắm cái này chụp ký gì đã giảng à, đấy còn à, thay cái à, phát cho mọi người hết cho các cháu các bà ta đi mua một cái chụp ký này cái cung cho mọi người thoải mái vui vẻ đúng cái mong muốn dạ. không có gì gửi dạ. Cái này các bà đủ chưa? 1, 2, 3, 4 đúng không? Đủ đúng không? cháu đây Nhỏ B Để đi ấy à, này Ăn đấy này mọi người Cái này cô gửi cho, cho cháu ở bên này Có mấy người Người có kem rồi thôi thì lấy thạch Ờ à. Các cháu nhỏ có chưa? Các con có chưa? Chưa có à? cho hai cháu này cái cháu này không có ờ, dạ, hai cháu chưa có hai cháu dạ, hai cái dạ, À, hai con chưa có đúng không? Ô không phải đi mua đây. Đây chú cho nhá. U. Uh, uh. Đây, tí nó lạnh. À, không phải đi mua nữa. ô mấy kẹo kẹo có đâu. ô. Dạ, không chết chứ không Ôi, có nữa Đấy có đúng không? Đủ luôn dạ, dạ. cái răng rồi Mỗi cái tay chơi, mỗi cái tay chơi Giờ hết, hết cho mọi người Điều siêu cho cái tiền ơi, đưa mời dành ra dòng xếp sắp đôi chắc là khi một dòng xa chứ dòng xa mà cả hai lỗ tí một chỗ cách thôi mà hỡi chơi hồi cho các bà nhá bây giờ hổ chơi thoải mái nhá bà con cứ thoải mái hổ chơi say cũng được vẫn còn 100 lít rượu nữa đấy chưa là gửi cho bà con ăn thạch mọi người chia nhau đây đó trong này nhà nhá có nịt thiếu thôi là thằng đấy cho cái cháu nhỏ rất là cái cháu nhỏ hết rồi hết rồi hết rồi hết rồi nhớ hết rồi hết rồi phát nhà rồi phát đủ rồi không có chỗ nào trống ờ, vâng nữa không có chỗ nào bỏ qua nữa không có tiêu kia rồi bỏ đây rồi còn cái mà nó nó ra khắp tôi giáo cho nó cái phó nó từng chữ từng rồi rồi hả đi ăn được được được bảo đi đầu xe nó kìm cái gì không đâu đổ gì hết kì mà sư thủy ơi có có biết thủy là sao sao với giang thành ấy nó có hà hà chính à hả cho bà con đi cho là cô thao hát từng khái

thì à, có cháu có cháu cháu ra đây lên đây làm được một đoạn trường không, từ, từ, chưa được đoạn dài nhưng mà hôm nay à, cũng có tổ chức một bữa à, sơ kết đường đoàn mình à, tất cả trong thôn bản hôm nay ai cũng đến tập trung đông đủ vui thì các chúc tôi cũng chúc bà con thì cố gắng thông thả chơi vui và làm thêm nhiều tiếp nữa Thôi à, cuối cùng cô xin chúc à, bà con và toàn thể à, chị em trong thôn bản mạnh khỏe. Thôi à, chúc à, toàn thể à, các cháu anh luôn luôn mạnh khỏe nhé Đầu tiên là con tay. Okay.